Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách Cánh Diều, bài 10 hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta phần thực hành tiếng Việt, sách giáo khoa trang 82. Câu 1. Xếp các thuật ngữ ở cột A vào lĩnh vực khoa học phù hợp ở cột B. Chúng ta thấy kết quả nối đã xếp như sau. 1 thì nối với C, 2 thì nối với A, 3 thì chúng ta nối với E, 4 thì chúng ta nối với B và 5 thì chúng ta nối với lại D. Dựa vào đâu em có thể nối được như vậy thì chúng ta trả lời là dựa vào những kiến thức đã học về toán học, hóa học, sinh học, vật lý học, ngôn ngữ học. Những từ ngữ này thường được dùng trong loại văn bản nào? Những cái thuật ngữ này thường được dùng trong văn bản khoa học công nghệ qua bài tập vừa thực hiện, em hiểu thế nào là thuật ngữ. Tôi trả lời thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản khoa học công nghệ. Câu 2. Tìm và xếp các thuật ngữ trong những câu dưới đây vào lĩnh vực khoa học phù hợp. Toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, ngôn ngữ học. A. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Oxit gồm hai loại chính, oxit axit và oxit bazơ. Đây là lĩnh vực hóa học đúng không nhỉ? B. Trùng roi là một cơ thể đơn bào có thể tự dưỡng như thực vật nhưng cũng có thể dị dưỡng như động vật. Đây là lĩnh vực sinh học. C. Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn. Tam giác có một góc tù là tam giác tù. Đây là lĩnh vực toán học, cụ thể là hình học. D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song? Đây là lĩnh vực vật lý học. E. Từ đơn là từ chỉ có một tiếng, từ phức là từ có hai hay nhiều tiếng. Đây là lĩnh vực ngôn ngữ học. A là hóa học, B là sinh học, C là toán học, D là vật lý học và E là ngôn ngữ học. Câu 3. Yếu tố nào trong các từ ghép dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa các loại xuồng ghe? Xếp các yếu tố đó vào nhóm thích hợp. Xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng độc mộc, xuồng chèo, xuồng máy, ghe câu, ghe cào tôm. A. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật, ví dụ xuồng ba lá. B. Chỉ cách vận hành sự vật, ví dụ xuồng chèo. C. Chỉ công dụng của sự vật, ví dụ ghe câu. Chúng ta trả lời A. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật có xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng độc mộc. Có một số ý kiến cho rằng xuồng độc mộc là chỉ cách vận hành của sự vật, nhưng mà cô đã nghiên cứu rồi, à, ờ, sột độc mộc là người Khmer dùng là một cái thân cây thốt nốt đúng không nhỉ sau đó thì người ta khoét rỗng ruột đi để thành vì vậy mà đây là cái cấu tạo của của cái xuồng này nó là làm từ thân cây nốt thốt nốt không phải ghép từ nhiều mảnh mà làm từ một cái thân cây nguyên vẹn sau đó người ta khoét rỗng ruột đi câu b chỉ cách vận hành của sự vật thì có xuồng chèo xuồng máy c chỉ công dụng của sự vật có ghe câu ghe cào tôm Đặc điểm của thuật ngữ là thuật ngữ hầu như chỉ có một nghĩa và không mang sắc thái biểu cảm, tức là không biểu thị thái độ, tình cảm của người sử dụng. Mặc dù ở trong sách giáo khoa không hỏi đặc điểm của thuật ngữ nhưng mà à, từ cái bài 3 này ta có thể rút ra là như vậy. Và thuật ngữ cũng có những đặc điểm rất riêng của nó, đó là không mang tính hình tượng mà nội dung biểu thị là đặc trưng giải thích của thuật ngữ đó. Đấy là hai đặc điểm của thuật ngữ. Câu 4. Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng giới thiệu khái quát về các từ loại hoặc các thành phần câu em đã học, chỉ ra một thuật ngữ được sử dụng trong đoạn văn. Chúng ta viết về từ loại. Từ loại là những từ giống nhau về ngữ pháp hay đặc điểm và biểu đạt ý nghĩa một cách khái quát. Chúng được chia làm khá nhiều loại bao gồm danh từ, động từ, tính từ, đại từ, chỉ từ, số từ, lượng từ những cái này nó đều là thuật ngữ hết nhé. Ngoài ra còn có quan hệ từ, tình thái từ, phó từ, trong đó danh từ, tính từ, động từ là các từ loại thường gặp và đảm nhiệm vai trò là thành phần chính trong câu. Danh từ xác định sự vật và hiện tượng, đóng vai trò là chủ ngữ, động từ là các từ chỉ hành động trạng thái, còn tính từ biểu diễn đặc điểm tính chất trạng thái. Vị ngữ của câu thường do động từ và tính từ đảm nhiệm,